cái này không liên quan trong biết nhưng mà mình không liên quan trong tình huống mình nói bạn bạn ngồi nữa đủ má nó lại chửi mình đấy ừ thế nên là tốt nhất là đéo lên nick đéo chat kìa dạ. lộn vô lấy cà cà vô vậy cà cà cái đéo bố máy đang bay bên ngoài rồi cà cái lộn gì ấy thằng khác thằng khác thằng khác thằng khác mày bị điên à thằng, thằng khác thằng, khác không phải bên mình không phải bên mình không phải bên mình từ từ nó có nổ súng không nằm xuống gì không nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống đi thì mẹ mình nấp đi tao tao nấp rồi mày đang nấp để, để bên trong đủ sáu người vậy anh em bên ngoài này còn hai ba thằng nha cái gì quan sát nè bên trong đủ sáu người không sáu người nọ bên đó bên trong đủ nha bên trong đủ ờ, ok thì đi chóc backup của nó rồi rồi ok nói chung backup bên ngoài thôi ok thì backup chỉ nó hai thằng lận thấy rồi thấy rồi thấy rồi tao đang đứng nó mà bắt là nó bắn luôn á chắp chưa điểm không nếu mà nó nó bắn thì bọn mình bắn được bởi vì hai v hai mà kiểu sáu sáu sáu ấy sáu sáu trong mười thì hai thằng bên vòng ngoài đúng rồi mà phong bắn không đấy thì dù ra chắc chung khóc mà kìa gì cái gì mình mình có làm mẹ gì đâu alo chơi kỳ vậy vào đêm mà cộng luôn vắt ai chị chắc nam kệ đi kệ đi ai ai biết kệ kệ kệ nó kệ, kệ nó kệ nó đi dùng kệ kệ đeo theo liên qua đến tôi quan tâm mẹ làm xuống nhìn đó hai hai này bắn ra đầu mình chơi luôn á nóc thì nó bg cái em kịp không ừ thì bọn nó toàn à. chơi vậy mà nhưng mà tới quay phiên mình là nó nó dí mình à ừ, quay, quay, quay, quay rồi quay rồi quay rồi quay rồi rồi tí chuyện đấy Trời, không thấy đi của nó nè thì tí nữa chiếc nó xong bay qua coi ừ. còn bay qua coi đây mặt nạ mà sao mà thấy được ông cứ có, có ID cái lấy cái ID đó là có người có người chết cho ông được em em bên chết được em bên có lóc chết cái cái mặt nạ nói chung mà cứ cứ kiện đi sẽ có người chết cho mày nói chung là bọn nó đã ra được cái mặt nạ thì bọn nó phải có cái cái cái, cái cách để bọn nó chết thôi hiểu không bác là bác là tự bắn rồi đó dũng lấy không được bắn đúng không tao nhìn không rồi. chỉ chỉ có một là không nhảy con mẹ xuống dưới tầng 1 đấy <laughs> rồi không được không lên này mày bắn mày mày không lắp được chị chị đến mới bảo là chỉ có cách là phong nhảy con mẹ xuống xuống dưới uh, năm năm năm đi năm đi từ từ từ cái súng lên cái nằm thằng đó đang không mặc giáp nè phát cái đầu của mày nó sợ là một phát ra đi nó nhìn trên được nhìn thấy mình không người ta có thể không tầm đó nó nhìn qua đây khó lắm không bọn bọn nó đéo để đâu bọn mày đéo đều ông này đang đứng trên nóc của bệnh viện vậy á à, bên trên nóc của cái băng vậy nóc banh không thấy nha không biết nha thằng đang đứng trên đó nha nóc banh là của bọn nó cái gì nóc banh nóc đối diện cái banh đúng không không đúng. ngay trên cái nóc băng luôn cái nóc của nóc nhà băng, băng của bọn nó ờ, có thấy có thấy một thằng đúng không phải không này không phải bác sĩ hay sao làm gì có bác sĩ có một thằng bác sĩ đối diện banh không đối diện bên bên bên trái của anh đúng không bên đúng phải rồi, bên phải bên đúng, rồi bên trái bên trái nhìn đối diện vô á tính ờ, đối, đối diện vô. vô còn một thằng ở ngoài ngay cái chỗ khách sạn hay là cái chỗ gì này Vinworld uh, ờ, video gì đó là là là bên đó hai thằng nằm dưới còn một thằng bác sĩ đang đứng ở trên thì hô hô hộp đừng đừng đừng tiến lại gần nhá không có nói kiện họ đứng xa mà họ đứng xa ba ba backup đó. không Không anh Ủa đi bay đúng không? Ừ anh bay trên ờ, đầu Ok ok đứng ngoài đợi khi nào lên nhà tù thôi Ủa má tôi đứng nhẹ một cái là tôi để luôn á Tầm tôi là để được rồi đó gì đi vậy Nói chung cứ chờ hai thằng kia nó bắn đi đã Rồi đi mình ra rồi đó Ra, what the fuck ra À là kìa, win rồi, win rồi, win rồi, thấy gì đây? Win hỏi chấm Win ở bên mình win rồi Nhưng mà sao bên mình đi Đi đâu đi kìa chạy vậy sao chạy vậy sao chạy vậy rút rút rút chắc là rút chắc không được sao rút vậy sao rút vậy alo báo cáo tình hình cái đủ chết không mà được chắc được thua mày rồi thua mẹ qua rồi sao ai ai bảo thua bên trên nữa rồi ai biết chứ đụng mới tự nhiên chạy không chắc là kiểu rút ra hết đạn các thứ gì đó đào đó đào khỏi khu vực ở đó anh em hỗ trợ hết đi rồi, rồi. từ từ bây bây nó nghĩa là chết ở Để máy bay quét đi còn một thằng cởi chân đeo mặt nạ đang ở Không. đằng- không bây giờ nghe nghe tao nè bây giờ nó cái đốc đối diện banh nó có hai thằng bên đúc bên nó nhưng mà hai tụi tao đang đứng ở trên đó im lặng coi tao đang tao đang đứng trên đầu hai thằng nó rồi bây giờ cứ vô cứu người đi hai thằng này bắn là hai thằng nó chết với tao Hiểu không nghĩa là tao đang đang, đang nắm tụi nó rồi cứ vô cứu người đi tao chưa thấy cái thằng đang chạy ra này tại bỏ có cứu thấy đi một người bên mình nó chạy dưới đúng không bây giờ quay lại cứu người bây, bây giờ quay lại cứu người đi cái nóc đối, em ơi. cái nóc đối diện đang có hai thằng bít cướp bên nó nhưng mà tao đang ở nóc cao hơn rồi nó bắn tao bắn được nó chơi cái trò cướp tù đấy của ta đang nằm trên đầu của luôn rồi đang quan sát luôn mày lại cứu đi mày lại cứu đi cứ cứu đi cứ cứu đi tác dồn đam cái thằng cởi chừng chứ nha chịm phong cái thằng nằm gần okay, mình nhất á okay, okay, Người dân là có để cứu này chuẩn bị cứu này chuẩn bị cứu này cứu thằng đây mặt nạ màu màu màu nâu trước này kìa bác sĩ xuống đây bác sĩ à thôi cứu luôn đi cũng được bác sĩ nó bay trên nóc đứng trên nóc sẵn kìa bác sĩ đứng trên nóc á à, chuẩn bị còng thằng đầu đầu đầu đầu đầu ấy nè đầu đầu, đầu à, nâu nè cái thằng này nó chơi cái trò thiếu thức là còng nó nó chạy chạy xung quanh đó anh em Ôi xong rồi đúng không? Dạ. Xong rồi, xong rồi. Lên hết. À, không không không. À, lên hết, lên hết hỗ trợ cứu người đi. Không băng Lên cứu cho nhiều. Ủa cái này là xong chưa? một người nhỉnh ngoài một người nhỉnh ngoài á à, phòng hòm nó chạy xong vô rồi xong rồi nó chạy rồi má sao cái gì nó cứ đứng đứng bên ngoài đi Đó, nó nhìn rồi. mình nó nhìn để ý mình rồi đó Nó để ý mình rồi nha đi dây Ok nó làm rồi đó chúng còn hai thằng nó đang đứng đối diện anh em nha cái này tao nghĩ là nó bắt Duy ơi, em vô trong phòng ở trên đó em chết thêm lần nữa đi Duy phòng kế toán rồi dạ, dạ, ơi dạ. Camat rồi chuẩn bị cọc hồi này Camat Ờ, ok Thì khoan lên nha, nó báo ly rồi lên Nghe nó cái gì vậy trời Đụng má cái lồn vậy Tao đúc luôn Có chuyện gì kêu tao cái, cái tao chạy ra liền nha đi vậy Chạy đến canh được á Tao cứ đứng đứng lên hoài cây đó nha Rồi bây giờ có một thằng áo đen gần mình hơn là lát dùng thằng áo đen trước nha Nó dùng thằng nào gần hơn dùng đó trước cái vậy Đúng rồi đúng rồi Để nó không thấy được tao đâu mà nó đứng, đứng nhọn nha mấy ông ơi Mình nè Không đứng đứng dưới nhìn trên này không thấy đâu Ừ, thì kệ nó bây giờ mình cứ núp trước chắc ăn đi thì vậy Tôi đúng cho ba lê rồi tất cả thay giáp mới đi Làm cái lồn gì kìa nó có rút súng nói tao luôn nha Bên lê tất cả thay giáp mới Nó sách máy quay, nó cầm máy quay Máy quay, cầm máy quay bên Thi ơi, đường này ra đi bên Thi Tháo mặt nạ à Anh Thi ơi Em nghe mà Đó để cho nắp đối diện nha, núp sau xe nha anh em Những con hai thằng trên này đó Mà nó chưa làm gì hết nên là không làm được gì đó hết có bạn nào mà nói ra hết nha anh em cho mắt vào cho đi cho mắt anh em uh, thay giáp hết đi ôi em vẫn còn em mang thằng cái à. cho mấy thằng này nó thích đi về trụ sở cho về trụ sở rồi lấy rồi để em check em check hết chỗ này cái này à, đưa đưa ấy nha anh chết rồi à, bác sĩ bay nè bây giờ cho nó ra nhà tù có khi có thêm tình huống á đây là cứ cứ vận chuyển nó về cho nó về trụ sở không rồi cho nó phải cứ cứ làm ờ, công tác cứu người lên xe thì đã tính tiếp không hết rồi bây giờ đang uh, lột mặt nạ nữa coi tên trước lấy thông tin trước đã trước đây em chết rồi phải không lê quýt đúng rồi chết hết anh vẫn còn hai thằng bích gấp đang đứng đối nóc đối diện nha đeo mặt nạ nha nó thay đồ đó rồi ờ, nó thay đồ màu đen rồi đó chưa đâu vẫn chưa thấy vũ khí nha Ê tao tình nghi cái thằng mà đeo mặt nạ đang nằm á Là thằng Kiru với uh, ờ, đi, đi vậy Kiru bên trong Kiru bị đeo mờ cộng rồi À không biết nữa Thứ... Nó ra nó khóc kìa Hãy có ai đeo mờ cộng không? Chắc là dính cái xác bắn bắn gì nạt nạn đúng không? Lô Lô cái nhỉ? Từ từ đâu mày? Đây nói chuyện trong đây con mẹ mày. Bạn thằng nào đeo mà cộng không? Không. Không. Không, không, không có thằng đeo mà một thằng phát game thôi, một thằng phát game thôi. Đây nè. Một thằng áo game với lại một thằng ờ, chạy được thôi. Ừ, rồi thằng áo game có hỏi nó không anh? Có hỏi nó không? Không. Tại vì của mình là xong chưa? Ờ, trong mấy thằng này có hai người đều ờ, có hai thằng thì vẫn còn cầm súng đấy, trong người. Tôi sát tịch thu hết luôn, sát tịch thu hết luôn. Ra mát rồi, ra mát Chào anh Đồ xét đây, đồ xét tịch thu hết lục xét ai anh? Tịch thu hết Mọi người thì đứng theo thứ tự đó thì cứ lục xét thôi Thằng ở bày này nó không có súng nhưng mà nó có Thằng gậy đồ anh Lục xét rồi nha Rậy móng chài nữa Có tụi này có con bá bít tông không có series Nó xuống, nó xuống, nó xuống, trực thăng xuống Cẩn thận nha anh em Thằng xuống cái gì kìa Thu luôn á anh Tịch thu luôn á kiếp rồi Đang đời, đang đời cướp tao dùm không nhanh nhanh quay đang quay đang quay ở gần bên ngoài nha anh em cứ thử nha có một chiếc trực thăng đang bên ngoài nha nó hạ cánh rồi đó anh em ơi có một chiếc máy bay vừa đáp gần băng nha mà không biết là chỗ nào nhé lên này chị phong lên này chị phong đi nè đi nè đi đi đi đi sao đấy chuyện gì đấy máy bay bắt cướp máy bay máy bay bắt cướp ngoài banh ngoài banh đi đi đi đi đi hai hai thằng đang bên ngoài có một chiếc máy bay hai thằng đang bên